Bye bye. Huh? Um, um, uh, no. I love her. Oh, no, Dad. You get him. Hmm. Um, từ ờ, tức là chỉ tờ tư tờ ước ờ, ừ, sinh anh anh lại anh rất về ôi いいですよ。うん。Pero toda aquí está, está, está. Oh, no,